Hello xin chào mọi người Chào mừng mọi người đã nằm lại channel của mình Và mình là Huy đây Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục để mà mã các app sinh tông bây giờ giúp gọi cho các bạn Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ xây dựng cái chỗ núi heo phía dưới địa ngục vậy. Thì nhưng mà heo ấy thì mình là bắt ở phía dưới Và đáng đầy ở phía dưới địa ngục vậy. Thì bây giờ thì mình sẽ đi vào Hãy bắt lại một ít nguyên liệu để à, xây dựng Anonya trong mẹ vậy anh nhẹ à lấy ra chúng mình sẽ ăn một ít cứng đấy một ít thì tính ngay mấy ngày chân này là không đủ vậy sẽ chúng mình lại thêm một ít nữa để lại nữa sang bên phía bên kia và núng một ít à nét là rạc để lại nó sang bên kia nung luôn đấy em một ít đỏ này một ít nguyên liệu mà mình là chuẩn bị mày cầm mồm đi uhm. à. ra yeah, để sáng mình kia và núng à, những cái thứ mà mình cần núng thôi nè ở phía bên này nhé à, bây giờ thì bỏ vào vịt cậy nghe bạn con nè để em lên không muốn cậy nghe đâu ừ đấy đấy chạy ra được vậy khi đấy thì mình sẽ chạy ra luôn một cái ban chạy ra bỏ đáy luôn nhỉ trong cái đường luôn trứng bò thì bữa này, để miếng bò gì thì bò qua đây đấy bò cải cũng sẽ đúng đấy rồi ra đã đặt né lên như thế này ừ năm miếng sẽ đặt này đặt xuống đấy bỏ ờ, đã à, nay vào và cắt lên mà mình cần cắt thôi mình sẽ cắt lên gạch nè rồi đục đục này nè đấy phải vào lăn phải chạy ra đã đây bỏ ra trong này đấy chạy ra anh cái anh camera có hình mặt của xương đen rồi Vậy thì hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong cái những cái này thành được đồng ý two two two two two two thousand years later Đấy thì mình làm đúng sóng rồi cái động này bây giờ thì mình sẽ tiến hành xây dựng nhẹ thế thì mình sẽ đặt à, cột trụ này mình sẽ đặt cả khoảng một đấy ba ừ mong là anh cũng như thế này à ô đấy anh như thế này nè ở chỗ này thì ở số à một hai ba bốn năm cả lên còn mô mô đi bao và cả thêm bao nữa nói anh như thế này thế thì cái còn một hai ba bốn năm 6 7 8 9 10 các 10 đó và làm như thế với mẹ 1 2 3 4 5 6 7 à 5 thôi chứ đấy và kéo lên vòng 1 đấy 3 như thế này và làm là cả con là như thế này luôn nhỉ làm đấy cho thì cắt khoảng 1 đấy 3 4 ừ, cắt khoảng 5 cắt khoảng 6 mà là thêm một cái ờ, một cái ba bao thêm một cái một cái ba đấy như thế này này là đủ tỏ chứ năng uhm. ở giữa này thì mình tăng tỏ hơn làm một là ba lên một hai ba bốn một hai ba bốn năm giữ là năm một hai ba bốn ba đó đấy bây giờ thì làm theo như cái đó nhỉ không bé ơi một hai ba bốn rồi một hai ba một hai ba bốn năm một hai ba hai ba bụng năm một hai ba đấy anh là vậy thì bên em cảnh báo đấy nay cắt báo và là bụng năm nay cắt báo đấy đấy làm thế này ừ đấy học quy học cái ba đấy học cái ba ui lắc lắc lắc ui thôi đập trên là đấy học cái ba đấy đã xong rồi ừ, để ra thì rồi ờ, cái những cái cột nó lên lên thì mình sẽ nổ ra nó đã hôm nay thì cái phần một hai ba mình sẽ đặt một ổ bữa nay cũng như vậy một cái ba mình sẽ đặt một ổ đấy cái đấy phần một hai ba bốn mình sẽ cái như thế này cái như thế này đấy đấy anh như sàn này gặp bên kia đấy nhỉ mất mất mất một hai ba bốn đúng như sàn này một hai ba bốn đấy là kẹo là năm năm bảy lại đấy hmm Thế trong nội mặt thì phải hôm nay anh nhỉ Ý. Đấy Mặt Nè, có thằng ăn không Ui Ui à. Bác sĩ người ta em nội không được mà Đấy Ui, đấy Ui, sao lại ừ, Nghe là con còn là đầu ừ, mở đấy ui à đầu đầu đầu khoan dưỡng nữa chứ đấy nó chiếc kẹo xuống thì em cãi đi nó cũng vậy nào nào lên đây bật lên đây ta phải cả xuống này đã đấy tổng là à tổng nó đẹp hơn đấy đấy con phải ăn nữa rồi thế ra thì ổ okay này à bị tổng này thôi Ồ, hay là bạn là mình máy lao sóng cái chỗ này luôn nhỉ Đấy, à, chứ bây giờ chúng mình sẽ à, là mình đã làm xong cái chỗ này rồi bây giờ chúng mình sẽ lao lao đặt ở vị này là lập bằng những cái à, đặt ở vị giữa đường ngục này đỏ thì giữa đường ngục đi đấy mình từ lên nè anh ta ra cũng nhãn mình cũng luôn nghĩ ui Đấy. rồi đấy thì đọc lại nói hai sàng lọc này như thế này rồi đấy là con đường đi nghe con đấy là bắt đầu ra thôi chảy ra ra vì lâu nay, này con này là một thôi lava này đấy đây là có lava này năm phần năm năm phần này đấy ôi là các bạn sẽ mới lao sóng cái chỗ này và khám tự tự hôm nay luôn nhỉ đấy mình là cái đi sống cái chỗ này thôi ở dạ để dạng này thấy thôi là bác gặp gì thì bây giờ thì mình hè ra rẻ đi xuống về địa ngục ba dẫn cái tui nọ lên vì tao vì đóng nhà mọi của tui nọ thôi nè cho mình đã này là là con lại ở đấy đấy bây giờ mình sẽ đâm lật tài xế ui đúng rồi thế à tài giặc cự người nào ấy để mình là thi bọc ra nhưng nhìn cho nó dễ nhìn này ừ, rồi nào đến vây nha nào, con qua đây à, nào ngon ngư ngon cái đi qua đây vì sao nó rẻ người ta ui ờ, ông à đuối mắt em đi ra đây nè bà ra bà ra quy lưng nó nói cả nặng lắm đó ôi sẽ chứ phải lấy lại một cái lọng à ừ Ê, chỗ vuông đặt phải هاي هاي هاي هاي هاي هاي vì đi spawn mày mọi via đây chúng mình sử dụng cả có mình hướng dẫn mình là rất là thật tự nhé đó mình sẽ đi tìm thêm một con nữa 2000 years later. Hai chúng mình là dần hai bé. Học linh này về thành công mấy giờ chúng mình sẽ đến cho nó thì khỏi nó chui lại bùn mắt nhỉ ui ui đã đây. nào đuổi bắt được em nào bắt em bắt em em bắt đây bắt đấy đây còn bắt đấy đây bắt đây. ui ui đấy chạy ra dám như tôi nói ui cáo đây nào để anh cho tí máy xính giả nào ơ một dài dặn gì đâu có được đâu ê à, để cạnh rồi em phải ra cái men rẻ tí vào à, đi vào đã không bị này để lại một ít nghỉ để đi trao đổi về dân lan được nhỉ rồi ui ui anh sẽ tàn nó ra Khả năng này chạy kệ không được Ừ. uhm. ông ta ờ. Tình yêu chứ Mình yêu bạn Đổi dạy mà, ấy, Ai không mở cửa anh chị bây giờ ờ. Nhìn gì Nữa Đã đổi dạy năm khác Đây bạn phải trả lời dạy ờ. để đổi dạy đây lại lắm đây, à, ui nhiều thế cái này sao ok ơ à này một lúc lại đó thì hay là như thế ừ được cái gì mà là đâu khắp cái này làm là nó đi truy cúng á ừ đấy em thì cũng nên ừ. sẽ à là để nó sợ nhất có thể ừ là là đấy bắt đổi thôi Ok, cảm ơn các bạn đã xem một clip này, các bạn đã thích video này là chứng minh một điều hay một ai kênh của mình nhé cảm ơn các bạn rất nhiều bye bye bye bye bye bye